Phật hôm nay ngày 23 tháng 11 ngày à, ở ta kiệt đạn ở núi Thiên Long Sơn hôm nay có buổi lễ à, buổi lễ à, cúng ở núi thì à, bàn này cúng cha Ngọc Hoàng Thượng Đế mẹ đại thánh mẫu là tức là phật gia trì địa mẫu rồi à, nhú các huynh à, các thái tử huynh đệ tỷ muội bằng này thì cái à, phụ kỳ có sáu sư phụ và thượng tới công tổ sư bồ đề đạo ma phật hoàng trần nhân tông nhà đức thầy ở bằng này buổi lễ hôm nay cúng cho thế giới được bình an qua covid dân sài gòn bây giờ sống công việc làm bột bắp bên đây là bàn này cúng cho chúa giêsu với đức mẹ <clears throat> thì ờ, bám vô cái hồ này giống như nước như nước biển vậy các chị gì ở đây là bàn này long cung là nhà phụ long dương long mẫu và ngũ long công chúa và các thái tử dưới long cung bàn này bàn này thì các vị giáo chủ của phái khắc sĩ tổ sư minh ông quang và các phái à, các chư vị ở bên cao đài để bàn này bàn này thì à, sáu châu chứ không phải năm châu nha đây có châu Mỹ thánh mẫu châu Mỹ thánh mẫu châu Âu thánh mẫu châu Á châu Úc châu Phi châu Thái Bình Dương thì bằng con này thì các vị ờ, thiên tướng ở lo thiên đình ở đây là cũng cái bằng này Còn là kêu mấy tụi nó chạy xe, ok, đậu xích vô một chút không được. Đậu đó, that's where I was, it's okay, just leave it there, it's okay. Rồi, bàn dưới này. Bàn dưới này là Đại thánh Dương, Trần Đạo, Trần Quang Khải, và Washington và Hoàng Đế Công, tức là mấy ông vua của mấy cái nước Vàng này là của bác Tiên là à, Lý Trung Quỳ, Lý Hán Trung, Lạ Đồng Từ, Trương Lão Hỏa, Lam Thái Hòa, Tào Quốc là có ngày phạm công tác Ngô Minh Chiêu trên này nó không có mạng vậy Vàng này là một hai thánh tung đập tông ông thơ mát ông chơi ra đây các thiên binh thiên tướng của à, núi Thiên Long Sơn, xưởng tây và Tư Gia. Đây các thánh tử đạo Việt Nam. việc là nằm mong Khánh ờ, à, ờ, của tự tử với của Hồng Thiên trong Núi nước Việt là ở đây Phật à. ở đây là tỷ tỷ liễu hạnh thánh mẫu liễu hạnh đây là Thị Long Thánh Mẫu ở đây có Ngũ Long Công Chúa thì con của à, Long Dương mỗi mỗi cái bệ này là của một vị thì con vị 8 tuổi thành Phật đó là tám năm tượng này đây Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sư phụ đây Đức Phật Thầy ngày mình phú sổ tất cả cùng một vị thì ở đây sư dạy bán khoai ngài trần vĩnh kim đây thì ngài nguyễn Minh trực là nắm hết quân tướng bên cõi kia đang tiêu diệt bọn thiên ma à, bên trên kia mình thắng là dưới thế gian mình thắng thì ngài đang cầm quân chiến đấu ngày đêm ở bên cõi kia đây là vua nước việt là ngài trần đạo này là vua bên kia à, đang à, trừ quân dẹp loạn bọn thiên ma đây là đây là mấy ông sân thần đây là hùng vương một tiền thân của kiệt Đà Phật ờ, là đây đây là bốn rồng xích long bạch long ở đây hôm nay ngày 23 tháng 11 ở Thiên Long Sơn có ờ, buổi cúng để mà thỉnh cầu cho thế giới được bình an cho nhân loại bớt chết chóc bớt khổ cho chúng sanh được hạnh phúc vui vẻ cho những người ác sớm quay đầu làm lành là làm thiện nãy livestream bữa giờ năm tuần kia không có lên livestream là gì đi du lịch phải du lịch đi công chuyện đi khắp hết mọi nơi cho nên uh, không có lên livestream được bữa nay ngay bữa lễ quay núi thiên long sơn chút chứ uh, bận không hề bận quá cũng có nhiều chuyện muốn nói trên mạng nhưng mà bận thì ờ, chỉ chờ chuyến chờ mấy gì nói mình có hai viên thuốc thì sắp sửa chờ hai viên thuốc này sống yếu lắm <clears throat> ngồi nói chuyện chơi với quý vị chút cho đỡ <laughs> bữa giờ bận quá không có lên bữa giờ thì à, cũng không có chuyện gì nhiều à, chỉ à, mong các quý vị mạnh khỏe vui vẻ chờ chờ sư phụ xuất hiện đây là sư phụ đây sư phụ mà xuất hiện thì phật bình an thì đây là <laughs> đây, đây nè đó đây khi nào mà đức thầy xuất hiện thì nước việt mới được bình an thì mong tất cả các quý vị mong đệ tử của sư phụ á thì gán tôm tắt gán ăn chay niệm phật gán làm chuyện gán quay đầu những người nào không biết hôm nay á, bắt buộc phải biết chứ không phải là cái chuyện năng nỉ cũng nhiều lắm đó mấy năm nay thì chuyện gì nó là thiệt là thiệt chứ nó không còn gọi là mơ hồ nữa lúc đầu thì còn hiểu lầm chứ bây giờ thì những người chỉ có những người ngoài kiên cường cứng cổ không hiểu ý kiệt thì người đó sẽ sẽ là hành làng khói trắng mãi mãi không còn tái sanh nữa thì gán chịu chứ à, kiệt cũng hết ý hết lời rồi thì hôm nay những ngày tận thế những ngày cuối cùng cũng tận thế cũng sắp sửa qua à, chiến tranh xong thế giới sẽ thái bình đức thầy sẽ xuất hiện để à, mọi người hiểu giờ giờ cũng quay đồng kịp á sài gòn thì à, dân chúng bây giờ không có ông việc làm người đi ngoài đường như là người à, người nọm không có hồn <laughs> tại vì à, công à, mọi cái dây chuyền làm ăn đó, nó cũng bị đứt khoảng giờ thì Việt Nam đang ngủ miền Tây dịch nhiều quá chú ơi có nhưng mà trên cũng trẻ chở rồi tại bọn lì lòm cứng đầu quá chửi kiệt nhiều quá <laughs> chuyện nói lời thật lộ thiên cơ để mà à, cứu nhiều nhân mạng tụi mình bị gì thì tự mình chịu bị phạt bị giảm thọ gì đó kiệt chịu nhưng mà kiệt chỉ mong mọi người được lợi lạc cho nên lộ thiên cơ nó lại còn bị chửi nữa thì à, cho nên dịch bệnh nó cứ không có dứt nó cứ cà dây cà dưa nhưng mà không đến nổi mới à, đi du lịch nên không có làm livestream này cái có bụi trúc cũng đẹp mà thôi dưới thì ờ, cũng hình như ờ, mấy chục bàn khấn cho nước Việt sớm qua đại nạn cho các lãnh đạo được sáng suốt thương yêu dân như thiên thương yêu chính mình hay là Phật khổ gì nước Việt lên dốc một chút cũng mệt tại bữa ờ, đi ờ, vòng vòng không có ở nhà cả mấy tháng gần tháng mấy lo công việc tùm lum không có lên livestream lên cao một chút nữa Đây là Thiên Long Sơn buổi sáng ngày 23 tháng 11 Hiện giờ đúng 10 giờ lên. 5 phút sắp có buổi lễ cầu khấn cho thế giới bình an khấn nhà thượng đế khấn phật mẫu khấn các chư vị khoảng mấy chục người lo buổi lễ cúng tất cả các chi vị đang lo cho cái kỳ hội Long Hoa sẽ tập trung về núi Thiên Long Sơn bữa nay thôi người ta tắt cái livestream phải lo phụ với người ta thì kiểm lại coi mọi chuyện đúng đâu giờ đó bạn nào ra bạn đó bữa nào kiệt rảnh kiệt lên livestream quý vị lên cầu hàng cũng hơi mệt đây lại cũng núi Thiên Long Sơn thì có sáu số không nghe quý vị thì không có chứng Thiên Long Sơn không nhân, không lợi không dân động người quỷ, không chính trị không liên hệ với phe nào không tổ chức nào không có làm phiền ai cái núi Thiên Long Sơn là gì nó có sáu ba trăm sáu 360 acre thì à, mình đang đứng ngay góc này từ đây mà lên đây á, khoảng à, tiếng mấy hai tiếng vậy núi rộng lắm 360 mẫu đây là đang đứng ở à, thư viện đây những người thượng đế Phật địa mẫu gia đình 12 công ban này có các mẫu năm châu đây là người này là con gái úc của Long Dương Ok rồi xin tạm biệt nha à, bắt rảnh việc livestream nữa giờ phải lo phụ cúng còn có mười mấy phút là à, lên nhang như là đạo có lúc là làm đạo có lúc làm đời cho nên có nhiều người không hiểu à, hiểu hiểu không hiểu cũng không sao trên hiểu là quan trọng như là phật à, để khi nào rảnh kiệt lên livestream nữa hôm nay tạm ngưng ở à, đây nha này cho vui một chút thôi chứ không phải cái clip một ngày bye bye chào Bây giờ Phật xin chào nha